Ok và xin chào các bạn Cùng các bạn đến với channel của mình Hôm nay mình Ok Game này là Maskin đúng rồi đi sẽ gỗ ấy chơi cùi nha bạn thì mình mới chơi á Andamos thì game này mình chơi cùi nút bắn nó không có nằm ở cái chỗ mình muốn à. rồi bơm ra rồi 那个啊。 kênh Angel Pro ô này ăn ăn gì mà đâu à chấp luôn luôn mà gọi chiến Nó ghê quá Ok, nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Việt nha, và Red Dog nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Video này sẽ là test một tựa game rất giống với CSGO Cảm ơn các bạn đã theo dõi video